Toàn cảnh vụ tranh cãi nảy lửa Maroc bị trọng tài sửa ép từ chối penalty. Liên đoàn bóng đá Maroc đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, đòi đá lại. Trận bán kết 2 World Cup 2022 có thể đã rẽ sang hướng khác bất lợi với tuyển Pháp nếu Maroc được hưởng quả penalty sau tình huống va chạm giữa Buffon và Theo Hernandez trong vòng cấm. Dạng sáng ngày 15 tháng 12, tuyển Pháp đã đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 ở trận bán kết 2 World Cup 2022 để tiến vào chung kết gặp Argentina. Hai bàn thắng của Pháp được ghi do công của Theo Hernandez ở phút thứ 5 và Colo Muani ở phút thứ 79. Trong trận đấu, có một tình huống gây tranh cãi ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Thời điểm Pháp đang dẫn 1-0 ở phút thứ 27, theo Hernandez có tình huống va chạm với Bofan trong vòng cấm, khiến cầu thủ của Maroc ngã xuống sân. Cả hai lao theo bóng. Theo Hernandez đã nhanh hơn một nhịp, dùng chân gạt bóng đi nhưng theo đà lao tới của cả hai cầu thủ Cái chân của Hernandez đang ngáng vào chân của Buffon. Trọng tài Kessar Ramos không những không cho Maroc được hưởng penalty Mà còn phạt thẻ vàng cảnh cáo Buffon vì lỗi ăn vạ Tình huống này gây nhiều tranh cãi sau trận đấu Có người thì cho rằng Maroc xứng đáng được hưởng penalty Có kẻ thì nói Hernandez chạm bóng trước nên không thể có phạt đền Tuy nhiên đa số đều nhận định rằng Việc trọng tài Ramos rút thẻ vàng với Buffon có phần là quá đáng. Các pha chớ chậm cho thấy được Maroc hoàn toàn có thể được hưởng 11 mét trong tình huống này. Và nếu điều đó xảy ra, trận đấu sẽ dễ sang chiều hướng khác khó lường hơn rất nhiều. Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ đã lên mạng xã hội bày tỏ sự bất bình với cách điều hành của trọng tài và va Họ gọi đó là một trò đùa và đáng xấu hổ. Trong khi đó, bình luận trận đấu trực tiếp ở trên trường quay của đài BBC, hai huyền thoại bóng đá Anh là Alan Shearer và Rio Ferdinand lại có quan điểm trái chiều nhau. Ferdinand tin rằng đó là một quả phạt đền, còn Serrer hoàn toàn không đồng ý điều đó. Alan Serrer nói, không, tôi cho là không. Theo Hernandez đã thực sự chạm được bóng trước và nó hoàn toàn không phải là quả phạt đền. Tuy nhiên thì Rio Ferdinand kiên quyết ủng hộ đại diện châu Phi và nói Tôi nghĩ bất cứ nơi nào khác trên sân thì đó đều là phạm phạm lỗi. Vậy tại sao nó không phải là một quả phạt đền? Tôi nghĩ đó là một quả penalty. Bộ phàn chắc chắn không đáng bị phạt thẻ. Trong khi chia sẻ với Tuckspot, cựu hậu vệ của người Anh Percy đã ủng hộ Ferdinand bằng cách nói Tôi nói cho bạn biết, tôi đang xem lại pha bóng đó và tôi nghĩ rằng nó giống một quả vật đền cho Maroc hơn là một quả đá phạt cho Pháp. Trong khi đó, người hâm mộ bóng đá cũng lên mạng xã hội bày tỏ quan điểm của mình. Một người viết trên Twitter đó là quả phạt đền cho Maroc chứ không phải là phạt thẻ vàng họ. Đây là phán quyết gây sốc. Một người khác đồng tình khi nhận xét. Bofan phải nhận thẻ vàng thay vì Maroc được hưởng phạt đền. Rất nhiều người đã đổ lỗi cho trọng tài Kesar Ramos khi một người hâm mộ nói Trọng tài đùa đấy à? Đây không phải là một pha phạm lỗi của Maroc. Chắc chắn không thể rút thẻ vàng. Một người khác đăng Quyết định đáng xấu hổ của trọng tài khi Maroc đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền thì họ lại nhận về một thẻ vàng về điều đó. Một số người thậm chí còn bày tỏ sự bức xúc hơn và cho biết quyết định này phù hợp với những gì xảy ra từ đầu vòng chung kết World Cup Qatar đến nay. Có một fan viết trên Twitter Làm thế quái nào lại phạt thẻ vàng Bofan? Nếu bất cứ điều gì xảy ra thì đó phải là một quả pen cho Maroc. Thật là kỳ quái, trọng tài và va tệ hại của Qatar 2022. Thậm chí có một fan hâm mộ còn đăng hình ảnh lên Twitter cho thấy trang Wikipedia đã sửa đổi tiểu sử của trọng tài Kesaramos và mô tả ông là một người hâm mộ Pháp. Nó được đăng với chú thích. Người hâm mộ Maroc không hài lòng với chiếc thẻ vàng đó. Dòng chú thích này dường như cho thấy là một fan của Morocco bất bình trước quyết định của trọng tài nên người này đã lên Wikimedia sửa tiểu sử của ông. Bất chấp việc không thể vào chung kết World Cup 2022, Maroc vẫn tạo nên lịch sử cho mình và cho cả nền bóng đá châu Phi ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Maroc trở thành đại diện châu Phi đầu tiên vào bán kết của một kỳ World Cup. Tuy nhiên, Maroc có khởi đầu tệ nhất có thể ở bán kết World Cup. Họ để thủng lưới ngay phút thứ 5 sau pha dứt điểm cận thành của Hernandez. Đây là bàn thắng nhanh nhất trong các trận đấu ở bán kết World Cup trong vòng 64 năm qua. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Maroc đã vừa đệ đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về việc trọng tài Ramos bắt không công tâm trong trận bán kết World Cup. Không những vậy, người hâm mộ bóng đá nước này còn đòi đá lại trận bán kết. Tuyên bố trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Maroc có đoạn Chúng tôi phản đối mạnh mẽ cách điều khiển của trọng tài Casaramos ở trận đấu giữa Maroc và Pháp. Liên đoàn bóng đá Maroc muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội bóng và kêu gọi sự công bằng. FIFA phải đưa ra biện pháp cần thiết liên quan đến tiếng còi bất công của trọng tài đối với tuyển Maroc. Trong lá đơn gửi FIFA, Liên đoàn bóng đá Maroc đã miêu tả ông Casaramos là một trọng tài kỳ cục Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Maroc còn dùng từ bất công để nói về những gì mà tuyển nước nhà phải nhận ở trận thua Pháp. Theo quan điểm của một số trọng tài và chuyên gia, đây là hai tình huống penalty không thể chối cãi. Liên đoàn bóng đá Maroc cũng ngạc nhiên không kém khi trợ lý trọng tài va không vào cuộc ở những pha bóng này. Theo Liên đoàn bóng đá Maroc thì những quyết định của ông Casaramos đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các cầu thủ Maroc và kết quả trận bán kết 2. Đồng hành với phía Liên đoàn bóng đá Maroc Hàng ngàn bình luận ủng hộ của người hâm mộ cũng xuất hiện và phần lớn trong số này đã đề nghị FIFA cho đá lại trận bán kết. Cho dù biết điều này là bất khả thi, khi mà trận chung kết giữa Argentina và Pháp đã được ấn định vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12. Trong khi đó, trước thông điệp của Liên đoàn bóng đá Maroc, FIFA vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào. Để thua Pháp 0-2, những chú sư tử Atlas sẽ đá trận tranh hạng 3 với Croatia vào 22 giờ ngày mai là ngày 17 tháng 12. Cho dù bị loại bán kết, nhưng Maroc đã lập nên kỳ tích và viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà cũng như châu Phi. Trong phần tin liên quan, bạo loạn kinh hoàng xảy ra sau trận Pháp Morocco, một cổ động viên nhí thiệt mạng. Tại Pháp, một bộ phận quá khích người hâm mộ Maroc đã làm loạn sau trận thua của đội nhà ở bán kết World Cup 2022 và đụng độ với lực lượng cảnh sát. Một cậu bé đã thiệt mạng trong vụ việc. Sau trận thua Pháp 0-2, một bộ phận cổ động viên Maroc trên đất Pháp đã gây rối và đụng độ quyết liệt với cảnh sát. Ước tính có khoảng hơn 1 triệu người Maroc đang sinh sống tại xứ Lục Lăng, tập trung ở Paris và bờ biển Địa Trung Hải. Pháp đã phải huy động 10.000 sĩ quan để vãn hồi trật tự, sử dụng hơi cay và vòi rồng để chấn áp những phần tử quá khích ở gần khải hoàn môn tại Paris và thành phố Nike ở phía Nam. Lực lượng chức năng đã thực hiện khoảng 170 vụ bắt giữ trên toàn nước Pháp, bao gồm một băng nhóm khoảng 40 đối tượng được vũ trang và có mối quan hệ với các nhóm cực hữu. Ở tại thành phố Montpellier, chính quyền địa phương cho biết một cổ động viên 14 tuổi đã thiệt mạng trong bạo loạn. Thủ phạm gây ra vụ việc đã bỏ chạy và đang bị cảnh sát truy nã. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại Bỉ, nơi có cộng đồng người Maroc sinh sống đông đảo. Cảnh sát ở thủ đô Brussels đã bắt khoảng 100 người hâm mộ quá khích với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, làm hư hại hai xe cảnh sát và sở hữu pháo hoa bất hợp pháp.